Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về vấn đề liên quan tới hôi nách. Bệnh hôi nách là gì? Bệnh hôi nách được biết tới là tình trạng vô cùng phổ biến. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc phải không kể giới tính hay độ tuổi. Hôi nách xảy ra do tuyến mồ hôi nằm ở vùng da dưới cánh tay tiết ra mùi khó chịu, có thể xuất phát từ vấn đề cơ địa của mỗi người hoặc cơ thể hoạt động nhiều quá mức. Cơ thể người vốn có hai tuyến mồ hôi, nếu như tuyến eccrine chỉ có kích thước nhỏ và đóng vai trò thông qua lỗ chân lông để tiết mồ hôi, thì tuyến apocrine lại phát triển mạnh từ tuổi dậy thì và là nguyên nhân chủ yếu của bệnh hôi nách. Mồ hôi ở vùng nách khi tiết ra thường chứa nhiều protein và chất béo, kết hợp với các loại vi khuẩn bị phân hủy sẽ hình thành axit béo không thể bão hòa dẫn tới mùi hôi. Các bác sĩ cho biết, bệnh hôi nách không nguy hiểm đến sức khỏe hay tính mạng, cũng như xuất hiện từ tuyến mồ hôi trên cơ thể từng người nên không có khả năng lây truyền. Nhưng song song với đó bệnh lý này lại có tính di truyền cao, người con đều hoàn toàn có nguy cơ mắc bệnh nếu bố, mẹ hoặc cả hai người bị hôi nách. Nếu không may gặp phải bệnh hôi nách, tâm lý người bệnh thường trở nên tự ti, mặc cảm, gặp khó khăn với những mối quan hệ xung quanh. Không chỉ vậy, viêm cánh còn làm gia tăng nguy cơ bệnh lý da liễu, gây mất thẩm mỹ do ố vàng vùng nách áo mặc thường ngày. Chính vì vậy mà người bệnh nào cũng quan tâm đến cách trị dứt điểm hôi nách để nhanh chóng loại bỏ được mùi cơ thể khó chịu này. Bởi cách chữa hôi nách vĩnh viễn hiệu quả tận gốc, hiện nay để điều trị bệnh hôi nách có rất nhiều phương pháp khác nhau, Tuy nhiên đâu mới là cách chữa hôi nách triệt để hay bài thuốc trị hôi nách hiệu quả thì không phải ai cũng nắm rõ. Vì vậy, trong nội dung phần dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ 7 cách trị hôi nách đơn giản hiệu quả tận gốc nhằm giúp cho bạn đọc có thể tham khảo và áp dụng. 1. Cách trị mồ hôi nách bằng chanh tươi. Thành phần của chanh dầu axit citric với tính sát trùng nhẹ sẽ giúp loại bỏ mùi hôi, ức chế vi khuẩn. Để khử mùi hôi nách bằng chanh tươi, bạn có thể cắt đôi quả chanh rồi trà sát nhẹ nhàng vào vùng nách đã được vệ sinh sạch sẽ, sau khoảng 15 phút thì lấy nước rửa sạch. Bên cạnh đó, uống nước chanh cũng là cách trị hô nách đơn giản tuy nhiên những trường hợp có bệnh lý về dạ dày thì không nên thực hiện. 2. Mẹo trị hôi nách bằng gừng Gừng tươi có công dụng ngăn tiết mồ hôi, cải thiện mùi khó chịu nhờ các tinh dầu và chất cay. Cách đơn giản nhất là giã nhuyễn gừng tươi, lọc lấy nước cốt để sử dụng. Buổi tối trước khi ngủ bạn hãy làm sạch và lau khô vùng nách, sau đó thoa đều nước cốt gừng, để nguyên cho tới sáng hôm sau rửa lại với nước. 3. Sử dụng lá trầu không là cách trị hôi nách dân gian. Mẹo chữa hôi nách bằng lá trầu không được thực hiện như sau. Lấy một vài lá đem rửa sạch sau đó giã cùng ít muối, vệ sinh vùng nách rồi trà nhẹ hỗn hợp lên để khử mùi. Trong lá trầu không có chứa chất phenol, tinh dầu, vitamin C. 4. Bài thuốc chữa bệnh hôi nách từ phèn chua. Theo kinh nghiệm trị hôi nách dân gian, người bệnh chỉ cần tán phèn chua thành bột rồi bọc vào một miếng vải sạch trà nhẹ vào vùng da dưới cánh tay. Với khả năng khử mùi và tính sát trùng, Phèn chua sẽ giúp người bệnh đánh bay mùi khó chịu, hạn chế tình trạng tuyến mồ hôi tăng tiết. Lưu ý từ chuyên gia, mặc dù những cách chữa hôi nách tại nhà trên đây thực hiện đơn giản và tiết kiệm, nhưng thực tế chỉ có công dụng làm giảm mùi hôi nách tạm thời. Bởi không có khả năng điều trị tận gốc tuyến mồ hôi nách từ sâu bên trong nên nếu người bệnh ngưng sử dụng thì mùi khó chịu sẽ quay trở lại nhanh chóng. 5. Chữa hôi nách bằng Botox Phương pháp Botox thực chất là một loại chất đạm, khi tiêm vào vùng da dưới cánh tay sẽ giúp ức chế hoạt động của tuyến mồ hôi to, đồng thời giảm tiết mùi khó chịu. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được sau khi tiêm Botox chỉ kéo dài trong khoảng 6 đến 8 tháng. Nếu muốn duy trì công dụng thì người bệnh phải tiếp tục đi tiêm, do đó đây vẫn chưa phải là cách trị dứt điểm hôi nách. 6. Chữa hôi nách bằng laser. Đối với phương pháp này, các bác sĩ sẽ ứng dụng bức sóng laser tác động vào vùng nách để đốt cháy tuyến mồ hôi gây mùi. Mặc dù laser không cần phải phẫu thuật và có thời gian tiến hành nhanh chóng, tuy nhiên đây cũng không phải cách trị hôi nách vĩnh viễn bởi theo nhiều người bệnh chia sẻ sau vài năm mùi khó chịu sẽ quay trở lại. Bạn sẽ phải thực hiện liệu trình tiếp theo để loại bỏ mùi hôi. 7. Chữa hôi nách bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Nguyên nhân gốc rễ của bệnh hôi nách là do sự tăng tiết quá mức của tuyến mồ hôi dưới cánh tay và các loại vi khuẩn phân hủy. Vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng cách trị hôi nách tận gốc chính là loại bỏ đi tuyến mồ hôi ở vùng này để nách luôn được khô thoáng, vi khuẩn không còn chỗ trú ngụ và mùi khó chịu sẽ biến mất. Ngày nay, nhờ sự phát triển của nền y học hiện đại mà đã có nhiều phương pháp cắt tuyến mồ hôi nách ra đời. Mặc dù vậy, cách trị hôi nách vĩnh viễn triệt để hiệu quả nhất phải kể đến kỹ thuật xâm lấn tối thiểu theo công nghệ Hàn Quốc được tiến hành tại các cơ sở y tế uy tín. Nếu bạn biết ai bị hôi nách, hôi chân, mồ hôi tay thì giới thiệu cho mình nhé bên mình có sản phẩm đặc trị hiệu quả lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở phần sau nhé!